Tương lai của tiền đang phát triển nhanh chóng và không ai muốn bị bỏ lại phía sau. Khai thác Bitcoin tốn nhiều thời gian và năng lượng, đòi hỏi nhiều tài nguyên và kiến thức kỹ thuật nâng cao. Vì được giới thiệu lần đầu tiên là loại tiền mã hóa có thể khai thác được ngay trên điện thoại của bạn, điều này rất tuyệt vời. Phương pháp mới lạ này được phát triển bởi các tiến sĩ Đại học Stanford, cho phép bạn khai thác tiền mã hóa trên điện thoại bằng cách tận dụng các mối quan hệ xã hội sẵn có của bạn, miễn phí và không tốn pin. Chỉ cần có điện thoại, bạn đã có pin. Đã đến lúc tham gia cuộc cách mạng này. Tải xuống ngay hôm nay cho Apple hoặc Android và nhận lấy phần pin của mình. Ứng dụng MobiP Network Pi là một loại tiền mã hóa mới, tích lũy trên điện thoại của bạn, không tốn pin, không nặng máy. Mỗi ngày mở ứng dụng một lần, nó hoàn toàn miễn phí. Pi Network, đồng tiền mã hóa của tương lai. Bạn không cần phải bỏ vốn đầu tư ban đầu, tại sao bạn không thử? Tham gia ngay, tải về phiên bản beta, tích lũy Pi ngay hôm nay. Cùng với hàng triệu người, trên 175 quốc gia, trên toàn thế giới, tải ứng dụng p từ Google Play hoặc App Store, cài đặt tạo tài khoản với số điện thoại hoặc Facebook của bạn. Bước cuối, điền invitation code là Dương Quốc Tu, điền như trên clip các bạn đang thấy, chân thành cảm ơn.